con này cá gì mà to đấy Nó vừa không ạ? Cá theo sông Ui, cá này, cá thác nát này Anh lấy sơ bỉ cho cháu đi chút được, thêm chút được Bánh bạc Cá hồi này các bạn này Đấy thịt nó đỏ lừ ấy một trăm sáu bảy nghìn một miếng cá hồi này à mình hay ra mình mua bỏ đặc cháo cá hồi cháo cá hồi đấy nhỉ đây cá hồi này bạch tuộc này sáu chín nghìn được hai bốn con cá hồi chim cung cút chân gà cánh gà đùi gà đùi lợn đùi heo sườn đây đây cái gì đây ừ, em ăn thử anh ăn thử xem ngon không Đây ăn thử xem ngon. Cầm đây không ăn cầm được, cho ăn ăn thử xem ngon mua hộp. ăn được cái thạch này như kiểu là thạch ở nhà mình hay mua à? đi đi mẹ mẹ nó là thạch đen anh nhưng mà nó nguyên liệu làm khác với lại quy trình sản xuất này là sản xuất cái gì nông sản đây đây đây Thôi lên chơi tí đi mua sao Chân gà muối Kim chi lại các loại rượu luôn các bạn ơi đi